bên nhà em nay có thêm một người nên nhà anh em chẳng còn sang chơi họ hẹn xưa còn ai đón ai đưa mới hôm nào mơ ước chuyện lời thề bên nhà em đang chúc đôi vợ chồng thôi thì anh đâu còn gì trong bên nhà em nay có thêm một người nên nhà anh em chẳng còn sang chơi đào giờ còn đang